các bạn ơi hôm nay chúng ta đi dự đám cưới nha Thank you. thì góp bụi góp than muốn rộn ràng góc tiếng ca tiếng đàn mình cùng nhau ở chung mái nhà nhà mình vui tươi những niềm vui bước về muốn ngò say muốn ấm em thì góp rượu tiếng góp chiếu chân mình cùng